Mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trọng Kha TV Cuộc Sống Cà Mau Video hôm nay tôi chia sẻ đến cô chú, quý anh chị và các bạn cách làm bánh hoa mai, bánh khóm nhân đậu xanh Đây là một món bánh ngọt rất dễ làm Mời quý cô chú, quý anh chị và các bạn cùng theo dõi Ở đây là cái à, nhân, ở đây là nhân nè, nhân mình làm sẵn nè các bạn Nhân này là nhân đậu xanh Nhân đậu xanh này thì mình làm à, cái số lượng nhân này mình làm 300g đậu xanh với 300g đường cát trắng ở đây là nguyên liệu mình chuẩn bị sẵn nha còn đây là nước dừa cốt nè nước cốt dừa nè các bạn nước cốt dừa này mình đợi có khoảng chừng nửa lít nước cốt dừa nước đó các bạn còn ở đây là chén dầu chén dầu này dầu ăn nè các bạn để mình trộn vô cái bột mì ở đây là cái bột mì nè các bạn đây là bột mì mình mua bịch bột mì này có nửa ký luôn nửa ký các bạn đó mình chuẩn bị nguyên liệu nha còn ở đây là cái à, bột cố năng với à, dầu mình à, trộn lại với nhau trộn lại nhau này nó đặc lên vậy nè các bạn để mình làm cái lớp cái mình bánh á khi mình làm ra thì nó thành cái lớp giờ mình trộn dầu nè đó trộn dầu vô trộn dầu vô bột nha các bạn đổ nước cốt vô trong bột luôn để mình làm cái mình bánh ở công đoạn này các bạn ừ, lưu ý là các bạn lấy một muỗng dầu ăn với một muỗng nước cốt các bạn trộn vô trong cái bột đó thì bây giờ là mình làm nửa cái bột nè nửa cái bột là mình bỏ nước cốt vô nè một muỗng nước cốt nè đó mình bỏ nước cốt vô mình nhồi lên dầu mà các bạn à, muốn cái bánh trắng thì các bạn nhồi ít dầu ăn nha các bạn nhồi nhiều nước cốt ừ, một tí thì cái bánh cái mình bánh nó trắng và nó giòn nó xốp các bạn nhồi cho cái ờ, bọt cho nó đều lên nha các bạn cho nó mềm cái bọt ra mình bắt là thành cái bánh nó nó dễ hơn các bạn làm nhão quá thì khó đỡ khó bắt cái cái cái ờ, cái cánh qua đó các bạn thử thử cái bọt nếu mà nhão quá thì các bạn cho vô thêm ờ, ít bột mì rồi rồi xong rồi đó vậy là cái bọt này mình xong ha bây giờ là mình chuẩn bị để mình cán cái bọt này ra ra nha các bạn mình cán nè mình cán bọt để mình tạo lớp ở bên đây là mình có cái mâm nè các bạn nè mình ngắt ra một cái cục bọt đó cục bọt cỡ đó đó các bạn các bạn cán ra nè mình cán theo chiều dài cũng được nữa ha chiều dài nữa. có cái ống cán bạn cán nha các bạn là cán theo hết cái mông luôn nè nó dài cái hồi cái mình cuốn lại Đó. cái này là mình không cần phải để bột mì ở dưới cái mâm nha các bạn nó không có dính đâu rồi bây giờ là tới công đoạn là mình tạo ra cái lớp thì à, tạo cái lớp á, là nó có bọt củ năng nè các bạn rồi bây giờ tha lớp bọt củ năng lên nha các bạn tha lên trên cái bọt mì cái đầu nó bị dính cái sau là hết bị dính đó xong rồi giờ mình để gì để mình cắt luôn ha các bạn cắt ra khoảng hai phân ha đó cắt ra được khúc thì các bạn thấy nè trong cái mình bột ở trong này á là nó có cái à, cái khoanh phanh trong này nè các bạn nó nó nó không có dính lại nhau đó, đó là do cái lớp bột của năng với với dầu á mình trộn lại mình phết như hồi nãy vậy các bạn đó nó tạo ra một cái lớp các bạn cắt ra cả khoảng hai phân cái bánh này các bạn làm à, dễ làm lắm các bạn và rất là dễ ăn ha mấy bạn à, thích ăn ngọt á mình làm bánh này mình ăn rồi tiếp theo là mình sẽ cán cái những cái miếng này ra nè những cái cái cái cái cục bột mình cắt ra nè đó các bạn thấy nè bây giờ mình cán ra nè để mình bỏ nhân vô trong đây đó cán ra ha tráng ra xong rồi mình để riêng ra nha các bạn mình để ra riêng ra ở đây là cái thâm như à, cái à, tô nhân nha các bạn nhân đậu xanh nè còn ở đây là bột à, bột mới bột vừa bỏ vô cái nhân vô bột xong rồi nè chuẩn bị làm thêm một cái nữa cắt ra vậy các bạn bẻ lên hồi mình sẽ bẻ lên thành cái cái bông đó bây giờ nó có cái à, cái bông ha nhưng mà mình chưa có lật lên lật lên cho nhưng đậu xanh nó lòi lên đó các bạn mình tẻ ra mình cắt ra làm bốn nếu các bạn à, quen thì các bạn cắt luôn còn nếu mà các bạn không quen các bạn cắt chia làm bốn chia bốn cánh đó các bạn đó các bạn chia vậy đó thì nó đều hơn nó đẹp hơn sau khi uh, cắt ra thành cái uh, nhánh nhánh nhánh như thế này nè các bạn đó các bạn thấy không là mình cắt ra thành nhánh nhánh nè bây giờ là tiếp theo là mình bẻ lên thành một cái ờ, cái bông nha các bạn rồi đó bây giờ bẻ thành cái bông nè nè các bạn thấy không lấy cái cái cái tay nè lật cái nhánh nó lên đó đó các bạn lật lên vậy đó thì à, lật lên thì nó lòi cái nhân ở trong ra cái nhân đầu xanh đó các bạn đó bỏ riêng ở đây ha nè các bạn thấy nè ở bên này cũng vậy nữa mấy cái này các bạn làm tương tự đó các bạn bẻ lật lên lật lên thì nó lòi cái cái nhân lên đó các bạn đó thấy chưa khi mình nướng lên đó là nó nó lòi cái nhân đậu xanh này lên nè làm cái trong đó các bạn các bạn làm được các bạn làm hết mình làm hết như đây rồi mình đem vô lò mình nướng đó bây giờ là mình để lên trên cho nó đầy cái dĩ này nha các bạn đầy xong hết cái dĩ này rồi mình đem vô lò nướng nha các bạn rồi tiếp theo là mình sẽ dùng trứng nha các bạn mình à, chấm vô cái giữa cái bông nè đó mình chấm vô nè chấm vô khi mình nướng lên là trứng giữa này nó có cái màu lấy trứng đó các bạn chấm vô ha vậy là mình đã làm xong món bánh qua mai đó các bạn đây nè mình làm xong một dĩa nè thì à, các bạn thấy nè cái bánh này nó có cái màu à, trắng nha các bạn màu trắng bây giờ mình thử mình bẻ ra thử một cái mình thử mình bẻ ra cái nha các bạn thì các bạn thấy ở trong này nó có cái nhân nè các bạn đây ở trong này có cái nhân đậu xanh nha các bạn và cái à, ở đây nó có cái lớp nè các bạn nó có lớp lớp bọt đó các bạn khi mà mình cuốn cái bọt mì á nó bong ra có lớp có lớp nè à, các bạn thấy nè đó nó có cái lớp đó các bạn và cái bánh này nó giòn xốp ngon lắm các bạn đây là cái bánh bò ai ở trong này làm bằng nhân đậu xanh nè các bạn rất là thơm luôn đó bây giờ mình thử mình ăn thử một miếng nó giòn xốp lắm nha các bạn thì um, qua cái video này á mình cũng hy vọng rằng các bạn có thể tự làm bánh này tự làm bánh này à, ở nhà mình ăn đó thì mình chia sẻ đến các bạn là cái à, cái cách để mình làm bánh qua mai như vậy đó các bạn nó đơn giản à, cũng không có gì khó nãy giờ mình nướng xong ừ, mấy cái bánh này nè bây giờ xong rồi hết rồi đó bây giờ mời các bạn thưởng thức nè đó bây giờ mời các bạn thưởng thức nha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 Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn